đang chuẩn bị đồ để nướng nha mọi người đó mấy cái này là mình đã rửa sạch sẽ ở nhà rồi nha mọi người ơi mình đang nhóm lửa và chuẩn bị tất cả để mình nướng rồi mình sẽ thưởng thức nha mọi người đây là cái muối ớt này muối ớt siêu cây mình đã giả ở nhà chạy miếng quay trở lại với kênh của chị em nhà mình Và hôm nay bốn chị em nhà mình quyết định làm món nướng ngoài trời Nướng ngoài trời ăn cho nó có không khí mát mẻ nha mọi người Phải gọi là hương đồng gió nội nha mọi người Đó, rất là tuyệt vời luôn Không cả nó đó rất là tuyệt vời luôn á mọi người Nè, mọi người nhìn xem Đó, trước mặt mình sẽ là đồng ruộng nha mọi người Đồng ruộng ở quê mình đang vào mùa xạ nha mọi người Đó, đẹp không mọi người và bây giờ mình bắt tay vô làm món nướng thôi nào ok mình sẽ dọn dẹp cái đồ chỗ đây để ngồi cho nó sạch sẽ nha mọi người đó con em mình đã đang à, phát rào trai mình đã chặt xong hai tàu lá chuối để chút nữa lót đồ ăn nha mọi người ok ok nhìn dân dã đây hay rất yêu hồi xưa mình đang chuẩn bị đồ để nướng nha mọi người đó mấy cái này là mình đã rửa sạch sẽ ở nhà rồi nha mọi người ơi mình đang nhóm lửa và chuẩn bị tất cả để mình nướng rồi mình sẽ thưởng thức nha mọi người đây là chén muối ớt này muối ớt siêu cây mình đã giả ở nhà chạy miếng gió, gió nổi cảm giác như quay về tuổi thơ như tụi mình đang trao đồ hàng á mọi người đó cái Và vâng. cây lửa trên cao nguyên phải hát cùng với mình thờ tớ mọi người ơi thờ tớ Bây giờ tụi mình sẽ thực hiện nướng nha mọi người Sau khi uh, chế biến xong bây giờ là mình sẽ nướng nha mọi người Đó đang nướng sò lông làm sò lông nướng mỡ hành với lại mực tôm nha mọi người không sao mà thơm luôn á nghe mùi đâu nghe mùi đâu giờ đi bắt con gà của ai nữa vui cho lên nào luôn anh lên lòi á ok tụi mình đã nướng xong rồi nha mọi người ơi tụi mình đã nướng xong rồi đó một mâm này wow. một mâm đồ nướng này wow, nhìn ngon quá tôm này mực này sò lông nướng mỡ hành này đây là mình ăn kèm rau nha mọi người đó giờ bắt đầu ăn nha mọi người ơi mời mọi người thưởng thức cùng chị em Chết mình mắt. nha ăn cái đầu, ăn ngay ăn, thôi ăn thôi nhập tiệc thôi ăn muối ăn cùng mình nha mọi người ơi ăn đi ăn đi ăn đi bật tay vậy bật tay vậy ở ờ, anh ờ, anh ở ngồi trời nó là mình bóc tay nha mọi người mình sẽ ăn trước con tôm đây đi mình thử con tôm trước nha mình sẽ ăn ờ, sò lông sò lông nướng mỡ hành bỏ ngoài đất luôn trăm miếng ngon đây là chén muối ớt siêu cay nha mọi người Ừ, nhức nát mọi trời luôn nãy giờ trong quá trình tụi mình làm rồi mình đói rất là đói luôn á <laughs> ngon ơi là ngon đó chấm một miếng muối nè rồi Mời mọi người ăn tôm cùng mình nha ừ. Ngon Ngon quá Được. Ăn à, ờ, em Nhức nách luôn ạ Ngon, ngọt Hải sáng tươi Ăn miếng đậu bắp này Rất ngọt Tôm Béo. rất là tươi luôn á mọi người Ngọt Chén nước mặn, chén cái chén muối này Ngon cực kỳ Ngon nhất nách vậy đâu Ngon quá Wow do mình đói quá mình ăn nó ngon mà thực tế nó cũng ngon thiệt ăn thêm một miếng sò nướng nha mọi người chế là mình muối mời mọi người nha gọi muối lên muối ở dưới bỏ ngon quá mọi người sò lâm dai dai ngọt ngọt không ừ. đậu béo, phộng thơm béo béo gù cái mỡ hành đậu phộng ăn giòn thơm cay quá uống miếng nước đi rất là ngon luôn mọi người ơi ngon tuyệt vời luôn mọi người um, có thấy kích thích đó mọi người mua về và nấu ăn rất là ngon luôn ăn ngoài trời không khí rất là mát mẻ tuyệt vời không còn gì bằng ngon quá ngon quá uống nước lọc rồi ăn mỡ hành ngon ăn con tôm đi ăn kèm rau nha mọi người mời mọi người con tôm <laughs> ngon lắm mọi người ơi tôm nướng ăn nhức nách thơm sao mà thơm ngọt quá ngon Mời mọi người thêm một miếng nữa nha Wow Quá đẹp Quá đẹp quá đẹp Lâu lâu làm một mâm hải sản ăn như thế wow. này thì Những còn gì bằng Ăn ngồi trời gió mát mát Không Ăn ngồi trời sướng Ngon quá mọi người ơi Ngon ngon ngon, ngon cực kỳ luôn Tôm hầm tiếng quá nó còn vị ngọt Ta nói ờ, không còn gì bằng Trời ơi Đào lên tiên chấm một miếng muối nha mọi người chấm một miếng muối này đó ăn kèm với salad mời đi. mọi người nha cái đó là gì vậy ta long long thợ long thợ long à. mà cái đó long cái gì ăn đường không em ăn thử ấy đó long đã ăn vui nó thì lên lông long đã ăn vui nó thì lên lông long đã ăn vui nói thì lên long <laughs> sẽ có long chế bố long anh gì bố đấy nhiều long rồi anh rụng long anh nhiều long rồi anh vô mọc ừ. ra như khí vậy lâu lâu anh ở ngoài đầm uống thì nó đá đá quá thứ một con mực thế nào chục là long nó ngọt sợ ngọt ừ. ngon thiệt không ừ. dài dài tôm ăn thì ngọt chấm thêm muối chấm nữa ngon xà lông da dai ngọt ngọt thơm miếng mực giờ mình sẽ thử một miếng mực nha mọi người ừ, nãy giờ học miếng mực à thử mực rồi ừ. ừ. mực dai ngon ha mực dai mực tươi nó mới dai mực rất là dai rất là ngọt luôn á mọi người với lại người nướng ngon nữa cũng miếng nước <laughs> nước không được cháy à? mình nướng rất là ngon á tình hình dịch bệnh là không nên đi ra ngoài tìm đúng không không à. nên đi ra ngoài quán mình mua về nhà mình nướng ăn rất là mình ngon luôn mọi người mình Sạch nữa. mình đi ra ngoài đồng không ra quán nhưng mình sẽ ra đồng hương đồng gió nội <laughs> hương vị đồng quê ngon ngon ngon ừ. tuyệt vời hải sản ngon mà ngon nước chấm nữa ừ. có nước chấm nè ăn thử con tôm ăn thử con tôm ăn tôm em tôm ăn luôn gió mới ngon nha ăn thêm một miếng rau nha mọi người ngon quá ừ, ngon thiệt không ừ. cái này mình có đậu bắp nướng nữa nha mọi người không phải là mình review mà nó ngon đâu thực tế nó rất là ngon ừ. thực tế rất là ngon luôn á mọi người thì đồ tươi không sáng ừ. giờ mua đồ tươi ra luôn ngon cực kỳ á mọi người mời mọi người miếng đậu bắp này đậu cay quá trời chua chua tay. ngọt ngọt ăn kèm nó đỡ ngấy cái đó ngon gì vậy đó. em dạ. cà tím à ngon quá mọi người ơi đó ngon quá mọi người ơi liếm ngọt quá bỏ miếng ớt lên cho cay cay chưa hấp dẫn quá tím nha mọi người cà tím nướng này mình uống miếng nước đi ngon quá vô ngon thật sự luôn mình ăn tới con tôm thứ hai mình mời chị Hiền ấy rồi cảm ơn em Đỡ ăn tôm đi đất ăn xà lâm ơi sò ngọt á sò ngon sò ngon mà mời mọi người tiếp khóm sò nha mọi người ngon lắm luôn tuy nhỏ nhưng mà ăn rất là dai luôn mọi người thịt rất là dai luôn ăn ngon đậu phộng nữa có dầu thêm cái béo béo nữa ừ. thơm ghê luôn á ngon quá bữa ăn rất là đạm bạc mọi người ơi <laughs> là một ngầm đau đất cho miếng mực đi anh không ăn, ăn sò huyết tôm sò, huyết có thêm ừ. ở trong nhà rất là ngột ngạt luôn mọi người chim câu chim câu nên là chim mấy câu. chị em mình rủ nhau ra ngồi đồng ngồi đá trống này làm chim. đồ ăn ngồi ăn mà nghe tiếng chim câu di câu rồi ngon ngon quá ăn vậy mà thấy non nha nó nơ nơ đúng không nó, nó lân lân ở giữa bụng á ừ. uống miếng nước miếng nát muối em rồi chị miếng luôn rồi ớt ạ ngon quá mọi người ơi wow. cuốn miếng là là cuốn miếng rau nói nhất bài cà bắp nước ăn ngon lắm tôm á ừ. ngọt, ngọt mùi đậu bắp non á, ừ. má bữa chén nước muối trời nghĩ chén không hết chưa chén nước chấm rất là ngon luôn mọi người ai dạ vậy linh dạ <laughs> công thức đặc biệt của nhà mình công thức gia truyền <laughs> công thức nước muối đặc biệt chén muối để em tao đầu mày mình đang mắc cầm mấy chén muối đó là nhờ nó bị dùm con gì vậy chứ không phải là đang làm biến nha mọi người con đó, gì vậy con tôm rất là ngon luôn này con gì kiểu vỡ đấy đồ tươi mà hải sản tươi nướng là không còn gì bằng luôn á nó ngọt nó dai <laughs> cầm nhỏ nhỏ rất là ngon luôn ăn chăm chỉ ngon quá anh mà wow ăn ngon mà không nói nên là anh mà cầm cùi ăn anh <laughs> nó bèn nữa anh đóng mà đổ đốm hôi luôn ạ à nước ấy ngon quá hiểu ngon chưa ngon chị no không, em thấy no đưa cái miếng xà lách vô môi không nghe nhận vô <laughs> mình sẽ ăn theo kiểu Hàn Quốc ăn theo kiểu quý tộc quý sơ tộc mình sẽ ăn theo kiểu quý tộc nha mọi người đó trời à. ơi no quá trời ơi hãy hồng to ra từ từ ờ vậy á ngậm cái miếng nó vô nè xuất sắc phải nói là xuất sắc ngon sò ngon quá à. sò ngon thiệt rồi hiền ơi ngon nhất là món đây này ngon nhất là món sò luôn á mọi người do nay đang là mùa sò này nó vừa dai dai béo béo giòn giòn của đậu phộng không thơm ừ. thơm đậu phộng béo ngon thơm của hành hành phi hành làm mỡ hành vậy ừ. đây có miếng hành phi nữa ngon á ừ hành giòn quên hành phi đó ừ. nhưng mà giờ đã quá tuyệt vời rồi tuyệt vời lắm mọi người ơi quá sáng ngon ngon ngon lắm mọi người ơi rất là ngon mọi người có này chắc, chắc ăn, ăn nhiều đạm quá không ăn nhiều chất với lại mình, ăn có mình ăn tiếp mình ăn tiếp <laughs> ngon ngon ngon thiệt luôn á nó nhiều đạm nhưng mà ăn kèm với sòi này dưa leo này đậu bắp nó đâu bị ngán đâu không có ngán ừ, nó, nó còn ngon nữa no thôi ừ. anh ở luôn <laughs> ok tụi mình đã ăn không? xong rồi nha mọi người rất là no luôn nhưng mà rất là ngon luôn tuyệt vời lắm mọi người ơi nếu mọi người ờ, cảm thấy món ăn này hấp dẫn thì hãy ờ, đi ờ, chợ và mua về nhà nướng ăn nha mọi người rất là ngon luôn an toàn sạch sẽ nữa mọi người xong rồi mình ăn no rồi xong rồi nên là mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người nếu mọi người cảm thấy yêu thích cái video của mình thì hãy like và share và đăng ký kênh giùm mình ủng hộ mình nha mọi người bye bye bye, bye. bye.